Bồ Tát vô biên thân văn chúng cập nhật thiết thân hiền duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác Phật sự phổ huấn chư chúng sinh giai phát bồ đề tâm viễn ly chư vong nghiệp viên thành vô thượng đạo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 Duyên nay là ngày 21 tháng 2 năm nhâm dần, là ngày vía đản sinh của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Đệ tử chư Tăng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng sự cắt cử của Đại Tăng, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử, vâng tập trước Đại Hùng Bảo Điển, đốt nén tâm hương, thần kính dâng lên cúng dường mười phương thường trụ tam bảo Xin các ngài chứng minh cho chúng con tác lễ kỷ niệm Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát Đản Sinh, cùng nhau thọ trì, xưng tán hồng danh, chí thành đến lễ công hành bổn nguyện của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Nương oai lực chư Phật, chúng con xin thỉnh chư vị hộ Pháp, chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên thiện thần, các chúng vong linh ngạ quỷ có duyên với Phật Pháp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 không tâm đại lễ hành nguyện cúng dường dòng khắp trong tất cả các con sinh hết phiền não chúng sinh hết thì hành xa mỗi của tôi mới chấm dứt những cõi hư không cõi chúng sinh nghiệp chúng sinh và phiền não chúng sinh không bao giờ hết cho đến hành xa mỗi của tôi cũng không bao giờ chấm dứt niệm niệm con ba nghiệp thân biến yêu ông nhàm chán nhiều không thể nói hết trong mỗi kiếp ấy các ngài đều thí xá đồ mắt tay chân những việc khó làm viên mãn mọi pháp môn giải thoát chứng nhận các trí địa của bồ tát thành Tiểu đạo quang bồ đề vô thường cho đến khi nhập niên bản và phân chia xa chí tâm đảnh lễ hành nguyện tình phật thuyết pháp trong số chỉ tâm đại lễ xin hãy chu thế trải qua sống. quỳ theo chúng sinh hoàng có các loài nước nơi đất nước do lửa mà sinh sống hoàng có các loài nước nơi không và cây cỏ mà sinh sống rất nhiều chủng loài rất nhiều sanh thân đất 我背着。 bệnh khổ muốn làm việc lớn thì tôn thành làm việc thiết thì hành điều nhanh chóng đóng chân tất cả các cánh cửa đi vào đèo ác mở bày con đường chân chính dẫn đến trời nơi tất cả trời người đều nên kinh lễ tất cả chúng sinh đều lên cúng dường người thiên chỉ tâm đại lễ nam mô đại hạnh phổ yên bồ tát kính đại chúng quỳ gối tụng sám văn phổ hiền hạnh nguyện roubar huệ khắp đầy tròn pháp giới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 con xin phát nguyện thực hành công hành Phật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 nguyện hồi hướng cho Phật tử thiện nam tín nữ cùng gia đình đã hướng tâm tu tập theo chương trình này, phúc báo được tăng trưởng tiêu trừ nghiệp chướng oan khiên oán kết hóa giải, mạng vị bình an, yên vui, hạnh phúc. Hồi hướng cầu siêu cho vong linh cha mẹ, gia tiên tiền tổ, các chúng hữu duyên với tăng ni Phật tử thiện nam tín nữ tham dự chương trình, cùng tất cả những ai đã hướng tâm về chương trình, các chúng vong linh đã được các tín chủ bật thỉnh về Pháp hồi. Các vong linh anh hùng chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, các chúng quỷ hành bệnh Covid-19, các vong linh chết do mắc Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Cùng tất cả các chúng hữu duyên được về trong Pháp hồi, tham gia chương trình tu tập cùng chúng con mà được phát tâm giác tỉnh lìa chỗ u minh,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 kỷ niệm công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thầy đều thể nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng ngời tội chương ấy tiêu trừ cho chúng sinh quý ai tăng ơi nguyện à, cho chúng sinh